Alo, Lục Không hoang Hải rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả cùng với tất cả anh chị em đã quay trở lại với video ngày hôm nay em nhé. Thì để tiếp tục cái video ngày hôm nay thì Lục Không Hoàng Hải tiếp tục là uh, cập nhật lại cho anh em cái kết quả của số số miền Bắc của chúng ta mở thưởng giá ngày hôm nay cũng như là đưa lên cho anh em những con số để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghề trà đã biết hơi cho em mãi cùng với những cái chia sẻ cùng với những cái phân tích của Lục Không Hoàng Hải nhé. Thì uh, cũng như thường lệ thôi Vần La Tôi, Aden, Hoàng Hải tới từ đội ngũ Lô Khung Hoàng Hải xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả cùng với tất cả anh chị em một lời chào một lời chúc thân thương nhất nhé chúc cho tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và luôn gặp nhiều thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày em ạ Vâng và lô không hoàng hải rất là mong muốn được sự quan tâm được sự ủng hộ của tất cả mọi người thì mong mọi người xem video đang xem video của kênh lô không hoàng hải thì hãy để lại cho kênh một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh nhé Đấy, rất là cảm ơn cái tình cảm của anh em trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với lô không hoàng hải có những cái ngày như ngày hôm nay nhé đấy đã đi qua những cái thăng trầm những cái sự uh, những ngày tưng bừng trực lửa cũng như là những ngày thua tha nhất nhưng mà hy vọng anh em luôn luôn là không quay lưng cùng với cảnh soi lô cung hoàng hải của chúng tôi đúng không ạ và không Hoàng Hải sẽ cố gắng để làm những video tốt nhất nên làm những video thật là phi thường nhất Để giúp cho anh em có được những con số thật là ok nhất Và thật là đẳng cấp nhất anh em nhé Và đã, bây giờ thì Hoàng Hải sẽ quay trở lại với cái bảng mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay Của số số miền Bắc Thì đầu tiên ở giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay có bộ dạng 129 50 Và độc thủ đề của chúng ta là con 50 đúng không ạ Đấy Độc thủ đề của chúng ta là con 50 Và đề chạm không và các chị cho anh em tổng năm ngày hôm nay thì xin chúc mừng những anh chị nào mà ngày hôm nay đã được may mắn chuyển thẳng được con độc thủ đề 50 của sổ số miền Bắc ngày hôm nay em nhé còn à, về cái kết quả đầu lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì từ đầu không đến đầu chỉ của chúng ta thì ngày hôm nay có đầu 7 là khả, là cấm là cấm anh em nhé và đầu chỉnh của chúng ta thì giá khá là nhiều 2, 4, 6, 8 chỉ của lô tô đúng không ạ chỉ quân lô tô ở đường cao đầu 9 thì ngày hôm nay cũng khá là khá là cái kết quả quay của chúng ta mở thưởng của chúng ta cũng khá là như chúng là rất là ảo anh em nhé khá là ảo cho anh em đấy ở đường cầu đầu chỉ nhìn vào đường cầu đầu chỉ của chúng ta đã thấy ảo rồi đúng không ạ chín hai chín tứ chín nhầm chín bảy hai nháy còn hai sáu rơi lại hai nháy đấy thì còn đấu ra như những con số nữa để cho anh em chiến thắng được đúng không ạ đấy đường cầu rơi lại này 15 này 26 này đúng không ạ 52 này 88 này và 9799 thì còn đâu nữa cho anh em để có những con số khác để anh em chiến thắng thì mình cũng khẳng định cho anh em là ngày hôm nay là một ngày rất là khó khăn cho anh em đúng không ạ thì những anh em nào mà đã chiến thắng được những con số con lô con đây của ngày hôm nay của số miền Bắc thì Hoàng Hải cũng như lô khung Hoàng Hải xin được gửi tới những lời chúc mừng tới tất cả mọi người nhé thì cũng mong tất cả mọi người luôn luôn giữ vững những sự may mắn của mình để nối ra được cái chuỗi chiến thắng của mình được lâu hơn xa hơn và tương bừng rực lửa hơn anh em nhé còn à, bây giờ thì lô khung Hoàng Hải sẽ quay trở lại với những con số mà ngày hôm qua đã đưa lên cho anh em tham khảo xem Hoàng Hải đã uh, trên kênh đã chiến thắng được những gì nhé đấy thì tới với những con số mà ngày hôm qua đưa lên cho anh em cùng tham khảo cùng thảo luận thì với con độc thủ lô 18 và cặp sóng thủ lô 12 21 của chúng ta thì cũng rất là rất là đáng tiếc thì ngày hôm nay chúng ta đã không được tròn vẹn không được chiến thắng được độc thủ lô và sóng thủ lô của chúng ta rồi và chạm D của chúng ta ngày hôm nay chạm 4 chạm 8 cũng đi khá là xa đúng không ạ thì về phần chạm đề và sóng thủ lô thì Hoàng Hải cũng rất là lấy âm tầm đáng tiếc cho anh em còn đâu ạ còn lô khung ba ngày của chúng ta đấy anh em có thể để ý cho mình lô khung ba ngày 17, 18 và 19 tháng 12 cặp 45 năm bộ thì ngày hôm nay đúng là đẳng cấp của lô khung đúng không ạ đấy cánh lô khung Hoàng Hải khẳng định uy tín đẳng cấp cho anh với những anh em những cái đường cầu lô khung của chúng ta đấy mời lô khung 3 ngày của chúng ta cặp 4554 thì mời vào ngày đầu tiên ngày hôm nay là ngày 17 đúng không ạ ngày hôm nay là ngày 17 thì đã thể hiện cho anh em để là con 45 và 54 cả cặp ở lô khung của chúng ta thì rất là ok rồi đúng không ạ thì một lần nữa xin chúc mừng cho tất cả anh chị em ngày hôm nay đã may mắn tham khảo cùng với cánh lô khung Hoàng Hải của chúng tôi cặp lỗ khung đấy là 4554 của ngày đầu tiên của chúng ta nhé đấy còn à, ngoài ra anh em nào mà cần những số chuẩn những số đẳng cấp uy tín thì hãy liên hệ cho mình qua số Zalo này 0347 135756 khẳng định những số ở trên Zalo của cánh lô khung hàng hải là những con số VIP những cái đường cầu kín những đường cầu ăn thông để phục vụ cho anh em có thể chơi to đánh lớn vào bờ một cách là hiệu quả nhất có giúp anh em là lấy vốn làm ăn trả nợ trả nần đúng không ạ và hỗ trợ cho anh em thì 6 giờ quay hoàn toàn này nhá đấy với những đường cầu sóng thủ lỗ và độc thủ lỗ vip ở trên zalo cho anh em thì anh em tự tin cho mình đúng không ạ đấy thì anh em tin tưởng thì hãy liên hệ cho mình qua số zalo này 0347 1357 để nhận được những số chuẩn những số đẳng cấp nhất nhá và bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em được thì à, Hoàng Hải sẽ chia sẻ cho anh em những cái à, đường cầu để anh em có thể tham khảo chơi cho ngày mai thì đầu tiên ở đường cao đầu khống của chúng ta ngày hôm nay thể hiện cho anh em duy nhất đấy là con 00 thì ngày mai anh em có thể tham khảo cho Hoàng Hải đấy là con 01, con lô tô 01 và con lô tô 05 anh em nhé. Đấy, lô tô 01 và lô tô 05 với tỷ lệ nổ là 81% anh em nhé. Tỷ lệ nổ 81%. Đấy, ở đây là ở cao đầu 1. con tới với đường cao đầu 2 ở ở tới với đường cao đông 1 của chúng ta ngày hôm nay thể hiện cho anh em đẩy lá con 10, 14 và 15. Thì ngày mai anh em có thể tham khảo cho mình ở đường cao đông 1 đấy là con 12 này, con lô tô 12 và lô tô 18 anh em nhé. 12 và lô tô 18 với tỷ lệ nổ là 82%. Đúng không ạ? Tỷ lệ nổ 82% cho ngày mai để anh em tham khảo. Còn ở đường cao đầu 2 của chúng ta, ở đường cao đầu 2 thì ngày hôm nay có con 2 với tư và rơi lại con 26 hai nháy đúng không ạ thì ngày mai anh em có thể tham khảo được câu đầu hai là con 21 con loto tô 21 và loto tô 27 đúng không ạ hai tô loto tô 21 và loto tô 27 với tỷ lệ nổ đấy là 8 84% anh em nhé 84% cho ngày mai ở đường câu đầu hai anh em tự tin cho mình đúng không ạ còn ở đường câu đầu 3 ở đường câu đầu 3 thì ngày hôm nay thể hiện cho anh em duy nhất của lô tô 35 đúng không ạ thì ngày mai anh em có thể tham khảo được cầu Đông Bá đấy là con lô tô 30 lô tô 30 và lô tô 37 với tỷ lệ nổ là 80% anh em nhé tỷ lệ nổ 80% cho anh em tham khảo ở đường cầu đầu bá cho ngày mai còn ở đường cầu đầu 4 của chúng ta tiếp theo là đường cầu đầu 4 đầu 4 ngày hôm nay có con kẹp 41 và 45 đúng không ạ thì ngày mai anh em có thể tham khảo cùng với Hoàng Hải đấy là con lô tô 42 này Đầu tiên là con loto tô 42 và loto tô 48 đúng không ạ? loto tô 42 và 48 cho ngày mai với tỷ lệ nổ. Và đây là những cái phân tích mà Hoàng Hải đã phân tích lên và đưa lên cho anh em những con cái đầu số loto với những con số để anh em cùng tham khảo cùng chơi vui văn nghề cho ngày mai ngày 18 tháng 12 năm 2020 thì anh em nào thật sự trùng máu kết câu với những cái phân tích của Hoàng Hà thì có thể là xác định vào tiền 50 ngàn vui văn nghề cho đã bế hơi nhá còn <clears throat> sau đây Hoàng Hà sẽ đưa lên cái bảng dự đoán cho ngày mai của sổ số miền Bắc của chúng ta nhé ngày 18 tháng 12 năm 2020 này con độc thủ lỗ đầu tiên ở đầu thủ lỗ của chúng ta đấy là con 42 em nhé độc thủ lỗ 42 cặp sóng thủ lỗ đấy là 7887 và D là chạm 6 và chạm 7 dàn D 12 sổ đấy là 6776 1661 2662 1771 5775 và 4771 đúng không ạ thì đấy là ở độc thủ lỗ sóng thủ lỗ và chạm D con ở lô khung 3 ngày của chúng ta ngày 18, 19 và ngày 20 cho tháng 12 thì anh em có thể là nuôi cặp 12, 21 cho hàng hải nhá. Đấy khẳng định từ tín cho anh em nổi trong 3 ngày ít nhất là muộn nhất là trong 3 ngày sẽ tưng bừng rực lửa cho anh em chiến thắng nhá. Còn anh em nào mà đang cần những số chuẩn, những số những số chuẩn chơi to đánh lớn những số vip câu kín thì hãy liên hệ cho mình qua số zalo này 0347 135756 nhé hỗ trợ cho anh em số chuẩn thì 6 giờ quay hoàn toàn em ạ và bây giờ thì Hoàng Hải cũng xin được tạm ngưng video tại đây nhé và chúc cho anh em và gia đình của mình có một buổi chiều một buổi tối thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và thật là nhiều niềm vui cùng với gia đình và những người thân thương của mình anh em ạ và vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em vào buổi tối ngày mai